Tăng Đà, Xít Tăng Đà Mãi mà chưa thấy hả bác Cứ đi rồi sẽ thấy Xít Tăng Đà đây, cậu nhìn thấy chưa Bồn đáp Xít Tăng Đà Ổn định điện thao xem bóng đá <laughs> Ổn áp Xít Tăng Đà Mang đến mọi thứ bạn cần Kéo được điện thấp, chịu được điện cao Tổn hao nhỏ, tiết kiệm điện Xít Tăng Đà Xít Tôi yêu ổn áp Xít Tăng Đà Sitanda bảo vệ cuộc sống tiện nghi Xin giới thiệu thế hệ máy điều hòa không khí Nushima. Với công nghệ siêu lọc tinh điện giảm tới 99,9% vi khuẩn gây hại. Chế độ tạo yêu ngầm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Dòng máy nén Nhật Bản siêu bền mạnh mẽ. Ống đồng lạnh xoắn cho hiệu quả giải nhiệt tăng đến 30%. Bạn chỉ cần bấm nút Tự động diệt khuẩn, ngăn ngừa cặn bám nhờ chức năng tự động làm sạch thông minh độc đáo. Nisu, sức khỏe, tiện nghi và hơn thế.